đó đây chính là chị mèo simi nha mọi người mùa đông nóng nha mùa đông nay nóng quá ờ mùa đông hôm nay nóng nha ủa gì kỳ vậy tôi nhớ mẹ simi màu xanh là sao đi dằn kè vậy <laughs> ok thì nếu như những bạn nào à khỏi bằng níu luôn chắc chắn các bạn nào là fan của Hello Team thì cũng biết đến nhân vật này rồi nhân vật này đã chìm quá lâu rồi các bạn ơi đã chìm quá lâu bây giờ mới nổi lên lại đó chính là anh Mr dịch cay cái làm gì cay không mình đang nhìn bảo cái giờ anh qua cái định hun đây cái trời ơi ghê quá đang định nhìn cay à. dịch thôi cay biến thái quá ok thì hôm nay nè bạn ơi mình rất là mừng bởi vì anh dịch cuối cùng cũng đã quay trở lại minecraft với chúng ta rồi trời ơi là trời ok và ngày hôm nay có hai cặp đôi chính là phong cận sammy và kairon và mèo simi hôm nay mình có mời có ca mui vào nữa nhưng mà rất tiếc là hôm nay ca mui bệnh rồi cho nên là rồi xong dịch ơi tự dịch không có ca mui trên dịch buồn đúng không dịch trời <laughs> ơi Thì là mình, mình cơm bách để anh được ăn cơm chó hả đúng rồi dịch cơm bách để ăn cơm chó của em với lại là cay đó ủa khoan từ nhầm ăn cơm chó quen với sam chứ nhầm nhầm à, <laughs> có gì hơi sai sai rồi ok bạn ơi thì hôm nay các bạn đọc tiêu đề thì các bạn cũng biết video hôm nay chúng ta sẽ làm gì rồi đúng không ngày hôm nay sẽ là một video tiếp tục là một video gọi là đại chiến gọi là gì ta à, quái vật ở trong minecraft nhưng lần này sẽ là những con quái vật đang rất là hot hiện nay đó chính là gọi gì ta con gì huggy nè kitsy nè mà monmelon nè rồi à, chị búp bê nói chung là nhiều con quái vật lắm và hôm nay chúng ta sẽ cùng đón xem xem coi liệu rằng con quái vật nào là mạnh nhất ở trong Minecraft mọi người nha Còn bây giờ thì không nói nhiều nữa chúng ta cùng nhau bắt đầu vào video thôi nào Let's go, Ok bạn ơi thì ở bên này nè mình có để gọi là hình của mọi người ở trong Hero Team Mấy bạn biết để làm gì không? Là để chúng ta chấm điểm đó bạn Nếu như ai đó mà được một điểm thì sẽ được một viên kim cương để lên như thế này nè Đó kiểu kiểu thế này nè bạn Đấy Thì à, hôm nay là bởi vì là có 5 người chơi Thiếu mất một người chính là Camui vui cho nên hội chị em đã bị thiếu mất một người chính vì như vậy cho nên hôm nay mình sẽ cho Mr Dịch là người ta người tự do nha bạn nha người tự do nha đấy mình với Sam sẽ là một đội à, Sim với cai sẽ là ừ. một đội còn Dịch sẽ là người tự do có thể chọn bất cứ gọi là team nào cũng được hết đó hiểu, Dịch hiểu Dịch Ủa, tức là bây giờ, bây giờ, bây giờ chia làm hai team rồi nhớ tí các mình ba đánh hai các bạn ý bảo mình gọi là thì ta không có bằng sao thôi không phải có nghĩa là như thế này nè ví dụ như có hai con quái vật đánh nhau đi thì em ừ. với Sam sẽ chọn chung một con cai với lại xíu sẽ chọn chung một con còn dịch á dịch có quyền chọn bất cứ con nào cũng được hết thì nếu dịch chọn đúng dịch thắng dịch sẽ được một điểm đó là công bằng hiểu không ồ oh, thế là, à. tức là giống như kiểu là mình mình đặt cược vào đúng không đúng rồi đúng rồi đó rồi ok, okay. thì chúng ta cùng nhau đến với con quái vật đầu tiên ở trong game này nhá bạn nha à mà quên nữa bạn ơi mình quên mất không nói cho bạn biết điều này đó chính là ở chỗ này không có để thêm một cái máy rút thăm nữa nè bạn thì trong cái máy rút thăm này á nó có hình của tất cả những con quái vật trong ngày hôm nay đấy thì bây giờ chúng ta cùng nhau nhấn nút để xem coi hai con quái vật đầu tiên chiến đấu với nhau sẽ là quái vật gì nha bạn bạn nha Thì uh, ok để Phong xưng Phong Phong bấm trước cho mọi người Ok con đầu tiên nè Tít uh, Con đầu tiên Chính là con wow. Mommy lăn lét Ok Không con này không phải bạch tuộc Con này không phải bạch tuộc Cái con này là con gì xem Con này đâu phải bạch tuộc đâu đúng không xem Con này là Mommy lăn lét Đúng rồi không phải bạch tuộc Rồi ok con Mommy lăn lét nè Rồi tiếp theo cho Sammy bấm đi rồi ok, tôi là tôi tay may lắm, tôi bấm một cái là ra con bờ rồ okay. liền tin không? Rồi ờ, bấm đi bấm đi ra con gì đây? Ấm blast bùa, ấm blast bùa bia. Rồi ai đây? Ai ờ, đây? Ờ. Sammy bấm ra con Sammy luôn. À, Sammy bấm ra Sammy bạch tuộc. Rồi, trời sao ta rồi với tôi bờ rầu mà không thấy không? Tôi là bờ rầu tôi bấm ra tôi đó thấy chưa? <laughs> Ok rồi. Vậy thì trận đấu đầu tiên sẽ là trận đấu giữa Mommy Lon và Sammy bạch tuộc. Rồi, ok các bạn ơi Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với một trận đấu vô cùng căng thẳng của chúng ta ngày hôm nay Về với à, gọi là sự góp mặt giữa Monmi Lolex và Sammy Bạch Tuộc Ủa, có ai kìa Ê, về đây Về, về, về Ca Mui, Ca Mui nè Ca Mui bị Bạch tụt bắt nè Rồi trời ơi Lý do ngày hôm nay Ca mui không xuất hiện là do Ca mui đã bị Sammy Bạch tuộc bắt các bạn ơi Trời ơi nguy hiểm quá ok được rồi bây giờ chúng ta cùng nhau gọi là chọn nè ơi sam ơi sam ơi bây giờ hai đứa mình chọn ừ. trước đi hai hai đứa mình chọn chọn chọn ai giờ hay là chọn sammy bạch tuộc ừ. đi ha thì tất nhiên ngồi tôi là tôi bờ gọn tin đâu thấy cái bạch tuộc tôi biết cái mui một cái một bây giờ mommy long mát là tôi cái một luôn không tin đâu quất cho cái là xong nè ok ok không? vậy ờ. bây giờ mình với sammy sẽ chọn sammy bạch tuộc nha vậy thì ca với sim sẽ chọn uh, à, mommy long lát nha trời đất ơi Điên, mình là fan của mommy long lát mà mình là thì tầm mặt của Mommy Long Leg mà mình okay. còn có nữa cơ Rồi ok, vậy là Sim với Kai sẽ là người chọn Mommy Long Leg nha Rồi ok, bây giờ tới lượt dịch nè Dịch được quyền chọn một trong hai con Anh dịch chọn đi dịch, dịch chọn nào Hả? Theo kinh nghiệm một tỷ năm của anh á ừ, Nói chung là cái gì mà nó gọi là gì ta cái gì mà nó liên quan đến ờ, cái gì đang à, ai là nhân vật chính thì sẽ luôn thắng đấy mà trong video này phong chọn gì thì anh theo đấy Ôi trời ơi à dạ. ok vậy là anh dịch sẽ chọn sammy bạch tuộc nha rồi ok vậy thì bây giờ trận đấu chuẩn bị bắt đầu nào mọi người tản ra mọi người tản ra để để chúng ta đây, cùng đây, nhau xem, xem hai con đánh nhau nè ok lên sammy chuẩn bị một hai ba bắt đầu ui trời ơi đánh nhau kìa đánh nhau ui ôi ui ôi ôi ui ôi ôi ôi căng thẳng quá ôi trời ơi tôi có thể à, tôi có thể nhìn thấy được rằng là Momin Lân Lách hiện tại đang bị yếu thế hơn Sammy Bạch Tuộc thì ờ. mạnh hơn ở chỗ là có rất nhiều tua Con ơi con, con nhìn con nhìn Sammy Bạch Tuộc nó lấy cái vòi nó gõ đầu Trời đất quánh không cho nhỏ tỷ luôn mọi người nhìn thấy Trời ơi trời ơi quýnh từ dưới biển lên trên núi luôn Ê Ôi hay quá Cái gì vậy Trời ơi ghê quá game lỗi à, chắc chắn là game lỗi các bạn ơi tại sao sao đi bạch tuộc có thể thua được cái gì vậy vậy vậy vậy teo lại rồi trời ơi teo lại rồi sammy bị đánh xong đầu teo lại nhỏ xíu luôn bạn ơi trời ơi tội nghiệp quá thôi nói chung thua là chịu bạn ơi vậy là coi như simmy với kairon được một điểm dỗ dỗ thôi thôi thôi sam ơi sam ơi sam đừng giỏi thôi hương à hương nè đừng giỏi không sao cũng có dịch thua theo mình mà yên tâm đi ừ ha đúng rồi anh dạ ơi ông sạch cõi em không ơi mình tưởng mình tưởng đó vâng giờ người ta nói là thằng cameraman luôn nó tử cái trời gì kì trời ơi thiệt luôn á thôi được rồi không sao chúng ta cùng nhau đến trận tiếp theo nào coi như là si với cai được một điểm nha ok Vậy để vô nè rồi ok hey rồi ok bây giờ chúng ta cùng nhau chọn đến gọi là quái vật tiếp theo sẽ là ai đây nha các bạn nha hiện tại bây giờ vẫn còn đến tận gọi là sáu con quái vật nữa ok rồi để mình bấm nè à không lần này cho dịch với lại uh, ờ, cai bấm đi ok dịch với cai ừ. bấm ờ. đi để mình cho để Ủa, mình đầu tiên vậy sao không nhường cho sim chim oh. cắt được nhân vật của Kai chọn được đó chính là anh áo hồng ơi, ok rồi tới lượt dạch tới ủa Ủa Thế tôi kêu là dạch Ôi, vậy dạ đi, vậy dạ đi, ừ, ý trời đó Kai đã chọn được cái con màu đỏ, còn Sim chọn ra con màu xanh là hợp lý đó Ừ, rồi, ok, thôi không sao, cho Sim chọn luôn Đây đây, đây đây, đây Sim Đây đây Đây đây, đây. Rồi ok Con nhân vật tiếp theo sẽ là Huggy Sự chiến đấu Trời giữa Huggy và anh áo hồng Để xem coi hai con nhân vật này ai sẽ thắng đây Let's go rồi ok bạn ơi trận đấu đầu tiên mình đã thua rồi mình rất là cay cho nên trận này ha là mình phải cố gắng lấy lại được một điểm mọi người ạ à. đó anh dịch mặc bộ đồ vô anh dịch mặc bộ đồ vô anh dịch cổ vũ đúng dịch ui ghê vậy trời anh chọn tim anh sẽ quảng cáo cho phong biết anh là một fan cứng của bộ game bộ phim squid game ồ ghê ghê ghê được rồi Vậy bây giờ chúng ta cùng nhau đến với lượt chọn nè Thì anh Dịch chọn trước đi Dịch Anh Dịch chọn bên nào Trời nhìn mặc bộ đồ là biết là chọn anh nó Hồng rồi anh mặc bộ đồ đỏ này thì tất nhiên là anh chọn màu xanh rồi ờ, là gì cây ấy <laughs> ôi gì cây ấy cây ờ, ấy rồi ok vậy trong tiền cả nói chung là khi mà chúng ta gọi là ước cái gì thì sẽ thường không được nên chúng ta sẽ chọn cái ngược lại đi à ok rồi vậy là dịch sẽ chọn con hất husky rồi ok à, nhường cho sim với ca chọn trước á sim ca chọn đi hất cây luôn đúng không rồi ok vậy trận này mình với sammy sẽ chọn chọn gì giờ sam cho nóc nhà chọn trước trời Nhìn là biết rồi ông ơi, trời cái cái con màu đỏ đỏ kia, màu đỏ là màu xui xẻo rồi không? Màu này rất là xui. Cái màu đỏ. Màu đỏ là không màu đỏ. Màu đỏ là may mắn bà nội. Ủa trời ơi. Ủa ủa thật hả? Chứ chứ tôi thấy mặt này nhìn không uy tín phải không nhìn nè. Trời ơi, nhìn người bình thường. Dạ, thôi được rồi, mệt quá, mệt quá, nó nhiều quá vậy coi như bây giờ hai đứa mình chọn hết đi luôn nha. Đúng rồi rồi ok trận này thì tất cả mọi người đều chọn hết đi mọi người tại không ai tin tưởng anh áo đỏ hết tội nghiệp anh áo đỏ quá thôi không sao <laughs> được rồi vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu trận đấu thế nào một hai ba bắt đầu rồi trời ơi ôi ôi ôi hết ghi nhìn có vẻ khỏe hơn mọi người trời anh anh áo đỏ cầm cầm cục đá đánh kìa <laughs> cầm cầm cục đất đánh kìa ờ. trời ơi đánh luôn là luôn ghi đánh từ trên núi xuống dưới biển luôn trời ơi ghê thiệt luôn á trời trời trời trời thôi ờ, thôi nhìn nó nghi chiến quá nhìn nó nghi chiến quá đi anh thức ghi nhìn có vẻ khỏe quá ta trời ơi trời ui ui mà khoan từ tôi thấy anh nó đỏ từ nãy giờ quýnh hơi nhiều quá nha trời ơi trời ơi Vậy là mình đã Thế không mình tin tưởng tin vào sự lựa chọn của áo đỏ Mình đã không tin anh áo đỏ Tất cả mọi người đã không tin anh áo đỏ Và bây giờ anh áo đỏ đã thắng Trời ơi Anh áo đỏ à Em xin lỗi anh rất nhiều Vì đã không tin tưởng anh Thôi, em cũng không được điểm nào Mọi người cũng không được điểm nào hết Trời ơi <laughs> sao nãy giờ chơi xui vậy Mọi người chọn chọn chọn vậy, quá gì vậy người ta mới bảo rằng là Đừng bao giờ gọi là nhìn vào vẻ bề ngoài mà đánh giá không Đúng Nhìn rồi. ngoài tưởng anh là người thường Nhưng mà gọi anh rất là mạnh Không bao giờ được nên gọi là nhìn nhìn vào vẻ bề ngoài các bạn à thiệt luôn á thôi được rồi mấy bạn fan có gọi là đoán ra được ai là người gọi là thắng không nhớ bình luận cho mình biết nha ok <laughs> chúng ta cùng nhau đến với trận tiếp theo nào rồi ok bạn ơi chúng ta cùng nhau đến với quái vật tiếp theo nào hồi nãy mọi người đã lựa chọn sai cho nên không ai được điểm nào hết rồi ok bây giờ cho dịch bấm bây giờ dịch được chọn hai con ờ. luôn cho dịch bấm hai con này nói chung là bấm từ nãy giờ bấm toàn thua mà nhìn màu vàng may mắn đấy nè huy dạ. rồi ra con gì đây ủa ủa gì dạ chọi chọi chọi cho em, chọi cho em. À. Ồ, con này là con Kissy mọi người ạ. À. Rồi ok, tiếp tiếp tiếp. Là, là, là bồ con thú kia. Đúng rồi, đúng rồi, kiểu kiểu vậy. Có luôn à. <laughs> Rồi tiếp đi anh. Tiếp đi anh, chọn chọn chọn tiếp con tiếp theo đi. Xem nào, đối thủ của bạn gái Hugi sẽ là Huy. chị búp bê trời ơi chị búp bê trời ơi trời ok người ta gọi là chị búp bê người ta gọi là chị cano được rồi bạn ơi <laughs> Vậy là trận đấu này Sẽ là trận đấu giữa Kixi và chị Búp Bê Rồi, ok bạn ơi Và tiếp theo sẽ là trận đấu giữa chị Búp Bơi và Kixi Là hai bạn nữ đó, ok Trời Trận này có bộ cũng căng thẳng đó nha Rồi ok, thì uh, như lần trước đi Cho dịch chọn trước, dịch chọn cái dịch Ơi, theo kinh nghiệm của anh lần này á Riêng gọi là trận đánh này là trận đánh của hội chị em Bà nào trông à. vượng hơn bà đấy thắng à, nhìn kích thước cơ thể nghe chắc chắn là bà búp bê bà bự hơn đây rồi chiếc xe nhìn gầy quá dịch sẽ chọn uh, gì ta chị búp bê rồi ok à, bây giờ tới lượt phong với sam chọn nha sam ơi chọn nào sam cho nóc nhà chọn trước ui thấy là gì ta tại vì á tôi nhìn á uh, ờ, hockey tôi alo à, kissy thôi hơi ốm thôi nhưng mà được cái cao mà tôi đứa tôi cao là bro rồi cao là gì ta sẽ mạnh đó tôi chọn chọn uh, kissy rồi ok vậy thì uh, mình với lại sam sẽ chọn kissy rồi ok yeah. uh, còn cái sim chọn ai ui chọn mình chọn à, kissy rồi ok, vậy là Simi đã chọn Kixi nha Ok, vậy thì bây giờ mình với Sam với lại là Simkai đều chọn Kixi Riêng Dịch thì chọn chị Búp Bi Ok, và bây giờ Trận đấu của chúng ta chuẩn bị Bắt đầu Đánh qua nào Ok Kixi ơi Kixi ơi Kixi ơi, cố lên Kixi ơi đấm vô cái đầu đó cho anh dịch được không điểm đi nào Kixi ơi cố anh Kixi anh hiểu anh đi chị cái đâu đó là Kixi đó là Kixi ơi Kixi phải thắng Kixi phải thắng ôi trời ơi ôi trời ơi ôi trời ơi con gái quánh nhau nhìn mình nhẹ nhàng ha ủa gì vậy ủa gì vậy ủa sao sao Si kỳ vậy ủa sao Si đánh kiểu gì kỳ vậy sao Si không lại gần được vậy ủa ủa lá người lá người Ủa? chị, chị búp bê sử dụng ma thuật rồi hay sao á? Ơi, búp bê. No. Cái gì vậy? Ủa sao chị búp bê đứng im mà chị búp bê vẫn thắng vậy? Ủa gì kỳ vậy con? Chị búp bê có ma thuật á, ma thuật á. <laughs> Hay quá chị búp bê, hay quá. Trời ơi, kỳ quá à, <laughs> vậy là anh dịch đã được một điểm chỉ có mình với sam là chưa được điểm nào <laughs> rồi ok bạn ơi vậy là coi như trận này dịch đã được thêm một điểm rồi riêng mình sam chưa được điểm nào cho nên chúng ta cùng nhau bắt đầu trận mới luôn nè mình không muốn mình không muốn chậm trễ nữa bắt đầu luôn let's go rồi ok bạn ơi thì vừa rồi chúng ta đã cùng nhau xem ba trận đấu rồi thì bây giờ sẽ đến với trận chung kết và trận gọi là à, không trận bán kết trận chung kết mới đúng đó chúng ta đến với trận bán kết và trận chung kết nha bạn nha và trận đấu lần này sẽ có ba con chiến thắng thắng vừa rồi đó chính là uh, anh áo hồng nè ờ, với lại là Mommy Lolac và chị búp bê Đấy Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bấm nút để chọn coi cặp đấu tiếp theo là ai nha các bạn nha Ok Rồi bây giờ à, để em bấm cho Dịch bấm đen quá bấm nãy giờ em không thắng được trận nào Ê, anh, Ủa, ờ, tính, tính ra anh bấm anh win anh bấm anh anh, anh hưởng kèm một mình anh nha <laughs> Ok rồi tôi bấm nè Tít Ui Rồi vô Ra gì đây Ui À Mommy Lolac Lại tiếp Ok rồi tiếp nha Tít chị búp bê wow lại tiếp tục lại tiếp tục là trận đấu giữa hai người gọi là phụ nữ mọi người à trời ơi căng à căng à căng à ok rồi được rồi chúng ta cùng nhau đến với trận đấu giữa monmi lần lách và chị búp bê ok anh áo hồng dạ, anh áo hồng anh áo hồng để xíu nha tí nữa tới lượt anh anh áo hồng đánh đó ok rồi let's go hồi nãy chị búp bê đã chiến thắng Bây giờ mình thấy chị búp bê có vẻ là bé hơn Gọi là mong mi lon lách mọi người ạ à. Nhưng mà có khi nào chị búp bê lại thắng tiếp không ta Thôi Sam ơi Sam chọn ai Sam Thôi bây giờ tôi nhận ông ơi Thế tôi tôi tôi chọn hoài Tôi xui lắm Tôi chán lắm rồi Ông chọn cái này cho may okay, mắn đây Ok để Phong Bây giờ thì Phong nghĩ rằng là Phong sẽ chọn uh, à, Mong Mi Lon Lách đi Ok Phong sẽ chọn Mong Mi Lon Lách nha Rồi ok ờ, Tại vì nhìn Mong Mi Lon nhìn chân dài Còn Sim với lại là cai chọn ai nè Thôi, Ê Sim ơi, cay vậy nghĩ là bây giờ bọn mình nên chọn chị búp bê đi Sim ơi, chị búp bê nhìn à, lực điền á à, Chị búp bê, em Rồi ok, chọn chị búp bê đúng không? Rồi ok, Sim với lại là cay chọn chị búp bê mọi người ạ à. Rồi ok, dịch, dịch chọn ai? Thôi kinh nghiệm một nghìn năm hiểu phụ nữ quá, nhìn bom long lát bự hơn chọn thôi Ok, rồi, bom long lát dịch chọn bom long lát nha mọi người nha Rồi ok, và bây giờ trận đấu của chúng ta chuẩn bị ba hai một bắt đầu Tiến lên Trời ơi, bắt lên hay quá hay quá trời ơi chiến quá quên nữa quên nữa mấy bạn fan ơi mấy bạn fan chọn ai chiến thắng thì nhớ cơm mình cho mình biết các bạn chọn ai nha ok ui trời ơi mình thấy trận này có vẻ mong minh long lát có thể đem lại hy vọng cho mình mọi người ơi cố lên nào cố lên cố lên cố ờ, chị búp bê từ từ từ từ tôi nhớ trận trước hình như chị búp bê sử dụng chế độ hack hay sao á đứng từ xa mà quýnh được luôn tôi hơi sợ nha <laughs> cố lên yeah Lộn rồi Sam luôn Yeah yeah yeah Sam ơi Sam thấy chưa Sam thấy chưa Bông chọn là trúng phóc Sam thấy chưa Ôi bông dễ thương quá Sam thôi à, Vậy là Phong với Sam được thêm một điểm Ê một khoan từ Đối thủ đáng gờm của chúng ta nè Mr. Dịch hai điểm rồi ừ. Thôi à, Tức quá Giờ sao Phong chẳng lẽ dịch lại là người giành chiến thắng ta ôi trời ơi bây giờ sim cai sim cai sim sim sim cai ôi gì bạn gì bạn lại đây lại đây lại đây lại đây ơi mọi người mọi người lại lại lại lại đây bây giờ tôi nói mọi người nghe nè anh dịch hiện tại đang nhiều điểm nhất hay là bây giờ chúng ta kết hợp lại bọn mình chọn chung một con đi nếu bọn mình thắng bọn mình sẽ vượt bằng dịch còn nếu mà gọi là thua thì thôi không sao Ủa chơi súng rồi chơi trời chơi chơi súng tao rồi cái gì vậy sao dịch chơi súng vậy chơi mà hai cặp rủ nhau ra đứng nói to nói nhỏ chi kì vậy à, ờ, ờ người ta tâm sự thôi người ta tâm sự thôi ừ, trời ơi. ơi mọi người ơi mọi người chốt chốt chốt chốt chốt nhà chốt nhà ok rồi ok ờ, và trận đấu tiếp theo ừ. chúng ta sẽ là trận đấu giữa Monmi Longlek và ai ta à anh áo hồng cả hai người đều màu hồng luôn để coi yeah. ai thắng đây mấy bạn trời, mấy, trời. mấy bạn fan đón xem anh áo hồng hay là Monmi Longlek thắng thì nhớ comment xuống bên dưới cho mình biết nha <laughs> Rồi, ok Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với trận đấu giữa anh áo hồng và chị màu hồng Mommy lon lét Và mấy bạn fan đó coi ai sẽ là người giành chiến thắng Nhớ comment cho mình biết nha Được rồi anh em anh em ê, ê, Cai cai cai cai sim sam Bọn mình, à, bọn ừ. chung với nhau nha Bây giờ bọn mình bàn đi Bọn mình chọn ai giờ Mình chọn ai giờ Bây giờ mày muốn chọn ai Bây giờ mày muốn chọn ai đây giờ tôi không biết nữa nhưng mà bây giờ tôi nghĩ rằng chắc là cho dịch chọn trước đi sau đó bọn mình chọn con còn lại hiểu không ok dịch ơi dịch ơi à, anh chọn đi dịch anh anh chọn anh chọn con nào anh chọn đi sao ờ, tự nhiên mấy đứa này nó tốt đồ suốt người ta đâu có tốt đâu có tốt gì đâu anh chọn đi cho anh chọn đó à. <laughs> chắc là sợ Mr. Việt đẹp trai nhất bảng đồ này chiến thắng thêm lần nữa chứ gì với kinh nghiệm một tỷ năm chuyên thắng các vụ cá cực ta sẽ chọn ừ. Mommy Long Lek lần thứ hai <laughs> Rồi <laughs> Anh Dịch đã chọn mòn mì lon lét Ok, vậy bây giờ bốn đứa mình chọn uh, anh áo anh áo hồng nha mọi người được không? Được. Ok. Rồi nha. Vậy bây giờ uh, uh, Sam ơi, hai đứa mình chọn uh, anh áo hồng hả Sam? Ờ tôi lấy anh áo okay, hồng. Ok rồi rồi. rồi. À, à, à, còn uh, Sim với Kai chọn hồng ơi, cố lên nha. Anh nó hồng nó hồng rồi ok rồi mình chưa chọn Long lát đi ờ đâu biết gì đâu đâu biết gì đâu một mình dịch chọn Long lát kìa đâu biết gì đâu ok rồi bây giờ trận đấu chuẩn bị bắt đầu vô nào cố lên cố lên momilon lát cố lên cố lên anh áo hồng ơi anh áo hồng ơi móc súng ra bắn thôi hồng ơi cố lên anh áo hồng ôi ôi ôi ôi phải có sống chứ trời ơi momilon lát lên cố lên đúng rồi nhau căng lắm quá nó hồng căng quá nó hồng căng quá anh lão hồng mạnh hơn rồi tôi thấy anh anh anh hồng mạnh hơn anh lão mạnh ơi lót lên của lên. quýnh được cái đầu đó rồi, anh lão đi mọi người quýnh đâu rồi là anh nó hồng từ nãy giờ quýnh rất là nhiều luôn mình cá chặt anh nó hồng thắng rồi anh nó hồng một thắng rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi Tao gì? Tao gì? Bánh tao trời ơi, vô trời ơi anh dịch dùng súng anh dịch bắn anh nó hồng luôn ơi trời trời tội nghiệp anh nó hồng <laughs> ok bạn ơi rồi xong anh anh nó hồng buồn rồi nè nhìn nè ó ờ, anh áo hồng buồn rồi nè dịch ơi anh hồng anh đừng bỏ đi luôn Thiệt đi luôn á anh dịch này quá đáng dịch làm gì quá đáng quá dịch dịch quá đáng nè ông bắn ông bắn gọi là đánh thắng mà anh bắn vậy hả ông bắn luôn <laughs> ok bạn ơi vậy là coi như trận này mình là sam sim cai đã giành chiến thắng vậy là vui quá Đấy, như cái cột là nãy là nó phải như này nè Đó, như em đúng là hợp lý nè Đó, ngày này Thua rồi anh ơi Không, không, thua rồi, đừng có ăn gian, đừng có ăn gian Thua, đừng ăn gian ông ơi, trời ơi Rồi, ok bạn ơi, vậy là trận đấu này không ai thắng hết mà là hòa hết nha bạn nha Trời đúng thiệt là chiến thuật của Phong quá là hay luôn bạn ơi Phong không thắng mà <laughs> Tôi mà, tôi mà và mấy bạn đã chọn ai là người giành chiến thắng Mấy bạn đã đoán được chưa Bạn nào chọn đúng thì hãy nhớ mình xuống bên dưới cho mình biết nha Còn bây giờ thì mình nghĩ rằng video đây cũng đã rất là dài rồi Và nếu như bạn muốn những video sau mình sẽ làm thêm video đại chiến quái vật như thế này nữa Thì mấy bạn hãy nhớ comment xuống dưới cho mình biết luôn nha Và bạn cũng đừng quên là hãy comment gọi là con quái vật các bạn muốn Mình gọi là tạo ra giải đấu là quái vật gì Thì comment cái tên của nó bên dưới cho mình biết luôn nha các bạn nha Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em những video lần sau làm gì vậy ok bye bye hello team hello team